I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 cõi đau thử nên lấy miễn tình yêu sâu thêm lần nữa như ta đang tự giết mình thôi sao em ra đi bỏ lại anh trốn này nỗi nhớ em lớn đến như nào ngày lại trôi qua trong không gian im lặng đến như vậy một mình anh biết phải làm sao và phải như mình vẫn còn như lúc đầu chẳng quan trọng những thứ gian dầu ngồi nói cười cười khi anh nhận ra nước mắt rơi vì đột